Hello, xin chào anh chị em và các bạn ạ. À, hôm nay là một cái tuần cái cơ cấu danh mục ETF và đặc biệt là trong cái buổi chiều hôm nay thì chúng ta biết rằng là cái sự biến động cũng như là dao động uh, của thị trường rất là lớn. Vậy uh, sau cái tuần tái cấu trúc danh mục này thì chúng ta có nên mua các cổ phiếu nằm trong danh mục tái cấu trúc danh mục hay không? Thì trong chia sẻ video hôm nay Dũng sẽ gì ạ? À, cùng chúng ta thảo luận về à, việc chúng ta có nên mua cổ phiếu trong danh mục tái cấu trúc hay không à, Xin chào anh chị em và các bạn nếu anh chị em đang có mặt thì à, chúng ta hãy comment để khi mà chúng ta bắt đầu trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ Xin chào bạn à, Mạnh Tân Xin chào bạn Dương Mạnh Hùng Xin chào Nguyễn Ngọc Hòa Ok ạ Xin chào anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ anh chị em đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat ạ và à, nếu đang có thì hãy like và một cho Dũng một like đúng không ạ hãy like cho Dũng một like để chúng ta để dạ, tương tác với nhau cho Dũng một like để Dũng bắt đầu có nhiều năng lượng hơn chia sẻ cho chúng ta về à, trong cái tuần tái cấu trúc danh mục này chúng ta có nên đầu tư cái cổ phiếu trong danh mục đó hay không ạ Xin chào bạn à, Dương Linh bạn Đức Hạnh bạn Ngô Cảnh bạn Quang Khánh xin chào bạn à, Bùi Thảo Duyên bạn Dương bạn Dương Trần Thùy Dương bạn à, Thảo Bùi ạ à. Xin chào bạn à, Nguyễn Anh Thế Nguyễn Diễn Phạm Văn Xin chào Lê Phương Xin chào anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối hôm nay ạ Thế thì ờ, chúng ta sẽ cần phải hiểu đơn giản là à, bình thường thì với các quỹ ETF á, thì thường sau khoảng độ một quý tức là à, một quý cuối quý là nó sẽ có cái nhịp cơ cấu đấy là một số quỹ họ sẽ đưa ra tức là họ sẽ tái cấu trúc xem là họ thêm bớt cổ phiếu nào chẳng hạn có một số cổ phiếu như giả như vừa công banh chẳng hạn thế thì hôm nay chúng ta thấy là họ bán ra một số lượng lớn nhưng có một số quỹ có một cổ phiếu khác nào đó như chẳng hạn như là cổ phiếu như là DG hôm nay họ mua vào hoặc là cổ phiếu DGC họ mua vào với một lượng tỷ trọng cũng khá là lớn và thậm chí là những cái cổ phiếu đó tăng khá nóng rồi thì tất cả những cái tái cấu trúc này là thường thì họ đã gì ạ có kế hoạch trước rồi và đặc biệt là nó có thể có do thanh khoản hoặc là một số các yếu tố khác nên họ bắt đầu uh, tức là đạt được các tiêu chí của họ mua vào thế để chúng ta có biết rằng là có nên mua cổ phiếu sau ETF hay không thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị em có thể thấy rằng là có những cổ phiếu sau ETF nó tăng rất là mạnh Dũng sẽ lấy một ví dụ như là cổ phiếu Vietcombank lấy một cổ phiếu trước đây đó là cổ phiếu ETF này sau khi tái cấu trúc xong thì cổ phiếu này bắt đầu bước vào một chu kỳ tức là chúng ta thấy là nó sẽ bước vào một đợt tăng rất là mạnh đây chúng ta có thể theo dõi đây là một cái đợt tái cấu trúc với một cái cổ phiếu như này đây là cổ phiếu Vietcombank ạ các bạn thấy rằng là sau một cái kênh đi lên ạ đây là một cái xu hướng của một kênh đi lên nên chính vì vậy thì à, cổ phiếu này thường nó sẽ không tăng mạnh và sau khi bán sàn giảm rất sàn rất giảm mạnh đây thì cổ phiếu này bắt đầu bước vào cái đợt tăng và chúng ta nhìn ở đây thì rõ ràng cái điều mà chúng ta quan tâm đấy là cái trend cái xu hướng của nó vẫn đang là bắt đầu một xu hướng tăng và khi cái cổ phiếu được bán xong thì chúng ta biết rằng cổ phiếu này tăng rất là mạnh trong một cái gì ạ đợt tăng rất là dài đấy là cái cổ phiếu thứ nhất là cổ phiếu mà anh chị em có thể thấy được đó là cổ phiếu ờ, Vietcombank cổ phiếu thứ hai chúng ta có thể lại quan sát tiếp đó là cổ phiếu VIX cũng có những đợt mà chúng ta thấy là bị bán rất là mạnh sau những đợt mà chúng ta gọi là tái cấu trúc đấy ạ chúng ta có thể quan sát ở đây để chúng ta có thể thấy được là cái cổ phiếu này sau khi tái cấu trúc thì nó cũng có những đợt tăng rất là mạnh đây chẳng hạn đấy anh chị em thấy không à những cái đợt giảm mạnh như này nó tái cấu trúc xong thì nó tăng tăng rất là nhanh và chúng ta thấy là điều gì ạ nếu mà có quỹ như vậy thì rõ ràng là họ bị lỗ họ đã tính toán như nào để sau khi bán nó lại lên mạnh như này nên mọi thứ thì ạ à, họ đã làm trước rồi họ có kế hoạch trước rồi nên cái việc họ bán thì họ vẫn phải bán tại vì nó vượt qua cái danh mục của họ hoặc là nó uh, cái số lượng cổ phiếu nó gì ạ à? nó nó trong cái tiêu chí của họ nó đang có một cái gì ạ à? nó đang nó không đáp ứng cái tiêu chí của họ tức là tiêu chí là sử như là cổ phiếu Vietcombank họ đã họ thấy rằng là mới quy mô với cái tỷ lệ là khoảng độ 10 thì nếu cổ phiếu đó mà nó tăng mà nó vượt 10 thì họ bán ra đơn giản thế rồi, nó 10 phần trăm thì nó bán ra hoặc là nó um, không đạt thanh khoản họ bán ra tất cả có rất nhiều các tiêu chí để họ bán ra tuy nhiên để chúng ta có mua cổ phiếu trong gì ạ à, đợt tái cấu trúc sau này hay không thì uh, chúng ta sẽ uh, quan sát sát một cái biểu đồ như này thế nên ở cái biểu đồ này để anh chị em có thể hiểu đơn giản đó là ở ờ, cái cổ phiếu để có mua hay không nó không quan trọng bằng cái cổ phiếu chúng ta đang ở đâu chẳng hạn đây là một cái biểu đồ cái biểu đồ này có lẽ dũng sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta bằng những ví dụ cụ thể ở trong thời gian tới đây là một cái ví dụ chẳng hạn thế nếu cổ phiếu mà gì ạ khi mà nó dao động tức là khi mà ở trên cái vùng mà chúng ta là cái vùng đỉnh pha A pha B pha C này nó dao động rất lớn chúng ta anh chị em để ý là nó dao động lớn tức là khối lượng tăng à, khối lượng à, khi nó vượt đỉnh khối lượng giảm đây chúng ta là những cái đợt vượt đỉnh này khối lượng giảm và à, giá tăng mạnh khi mà khối lượng khi mà giá giảm hoặc là quá trình mà kéo lên khối lượng thấp hoặc là quá trình giảm thì khối lượng giảm thì những cái cổ phiếu mà nó thuộc dù nó tái cấu trúc ở cái giai đoạn này chúng ta cũng không nên mua bởi vì nó ở những cái vùng này chúng ta gọi là những cái vùng mà biến động lớn có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến gì ạ cái danh mục chúng ta bởi vì khi mà chúng ta mua sau tái cấu trúc thì nó vẫn cứ xuống là xuống bình thường trường hợp thứ hai là một cổ phiếu khác đó là gì ạ cổ phiếu khác là chẳng hạn nó tái cấu trúc ở đây ạ hoặc nó tái ở đây thì cái việc mà cổ phiếu có thể biến động có thể giảm nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là cổ phiếu đang tích lũy rất là tốt chẳng hạn thế trường hợp này cổ phiếu đang tích lũy rất là tốt nên sau tái cấu trúc có thể nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng nên ở đây chúng ta thấy là việc tái cấu trúc mà nó để nó đạt các tiêu chí của chúng ta thì nó phụ thuộc rất lớn vào cổ phiếu đang tích lũy hay là đang phân phối hoặc là nó ra nó phụ thuộc rất lớn vào cái chu kỳ thị trường chúng ta đang là release hay là phân phối chứ không phải là cổ phiếu này tái cấu trúc thì nó giảm hoặc là uh, sau khi tái cấu trúc thì nó tăng đấy là cái điều đầu tiên bài học đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được ạ à, tiếp theo chúng ta sẽ phân tích thêm về cái gì ạ về cái chỉ số của cái thị trường ở trong cái phiên hôm nay thế thì trước khi mà chúng ta phân tích chỉ số của thị trường trong nay thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là chúng ta xem uh, sơ lược qua về cái uh, thị trường chung của chúng ta chúng ta thấy trong thời gian nếu bây giờ chúng ta sẽ gì ạ ở đây là một cái chương trình Dũng chia sẻ mang tính chất rằng là cái uh, cá nhân của Dũng nên cái việc mà anh chị em có thể thấy là uh, nếu chúng ta chẳng hạn nếu chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu gọi là mid cap thì Dũng tin chắc là trong dạng này chúng ta cũng có, thể là có một khoảng lợi nhuận khá khá thậm chí là khá tốt là khác nhưng ở đây Dũng sẽ gì ạ không nói về cái việc này chẳng hạn bây giờ chẳng hạn nếu chúng ta muốn là mũi chu kỳ này có thể bước vào một nghìn ờ, một nghìn năm trăm thì gần rất là gần rồi ạ một nghìn tám trăm hai nghìn ba nghìn chẳng hạn thế thế thì cái quan trọng là gì ạ à, về các bạn thì mọi người sẽ thấy rằng là việc mà cổ phiếu giả sử thị trường chung có đợt hồi như này chúng ta đang thấy cổ hồi thì phía trên này là một cái vùng gì ạ cái vùng này là vùng kháng cự nó rất là gần đấy ạ chúng ta đang tiến đến vùng kháng cự và cái vùng kháng cự rất là gần vậy khả vùng kháng cự này có khả năng đi tiếp hay không câu chuyện là vùng kháng cự này có khả năng đi tiếp hay không thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải có một cái dòng tiền hoặc là cần phải có một gì ạ cái lực lực của một nhóm nào đó có thể thúc đẩy cái thị trường bắt đầu tạo ra trend mới trong gì ạ trong cái đợt tái cấu trúc này chẳng hạn trong tuần sau chúng ta sẽ có thể để ý một số số ngành chẳng hạn thế nếu giả sử như là cổ phiếu gas chẳng hạn thế thì cái việc mà cổ phiếu gas sau khi rũ bỏ nếu trong trường mà nó hồi thì có thể tạo ra một sóng ngắn và nó cũng thể tác động lại hoặc là cổ phiếu VCS này sau khi nó kéo lên và nó rũ bỏ không có khối lượng tức là chứng tỏ là cái cổ phiếu này cũng gì ạ đang được gì ạ à, đang được tích lũy và nó không có sự bán tháo bởi vì phía phía dưới này là một vùng hỗ trợ khá mạnh và sau quá trình rũ bỏ rất là mạnh đây cổ phiếu không bị bán tháo ra thì đây là những cái cổ phiếu chúng ta gọi là được hỗ trợ hơn thị trường chúng ta đang gọi là những cổ phiếu đang được hỗ trợ hơn thị trường chúng ta cần phải nhìn về góc độ khách quan tức là những cổ phiếu này đang được hỗ trợ thị trường hoặc là cổ phiếu vix chúng ta cũng thấy rằng là sau khi một khối lượng rất là lớn đấy chúng ta gọi là khối lượng lớn rất là lớn ở đây và cái đợt mà bị bán và chúng ta gọi là khi nó gặp cái vùng hỗ trợ này dù là cổ phiếu này chúng ta thấy là sau cái ngày tái cấu trúc ETF thì nó cũng không ảnh hưởng quá lớn và nếu cái quá trình này mà nó tác động lên gì ạ à, để cho cái thị trường chung của chúng ta nó tăng mạnh thì cái này nó cũng có thể tạo ra một cái là sóng chúng ta gọi là sóng để vượt qua cái gì ạ à, cái đỉnh ngắn hạn này tuy nhiên thì giả sử nếu chúng ta có đầu tư chẳng hạn nếu anh chị em có đầu tư thì với cái nhóm ngành này là cái nhóm mà chúng ta thấy rằng là nó có độ an toàn cao hơn so với nhóm khác trong thời điểm này và chúng ta cũng phải nhìn về góc độ khác nhìn về góc độ khác vậy vậy cái nhóm ngành khác hôm nay cũng tái cấu trúc giả hạn như chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu như là VCG VCG thì hôm nay chúng ta cũng thấy là nó bán rất là mạnh đấy ạ à việc Vietcombank ạ bán rất là mạnh đây và cái bán mạnh này thường thì sau khi bán mạnh này nó có hồi không cái khả năng hồi nó vẫn có khả năng hồi rất là cao bởi vì như đợt bán như này tại vì bản thân là cổ phiếu này nó đã có kế hoạch bán trước rồi thì tại sao nó không giảm sâu nó bán và hôm nay nó mới bán à, tức là cái cái quá trình mà cổ phiếu giảm rất sâu này bán và nó vẫy mới bán ở một trong cái chỉ hỗ trợ này nên ở đây cổ phiếu này nó vẫn là cho chúng ta một cái góc đó là cái khả năng phá vỡ như kênh xu hướng này thì nó cần phải xuyên qua một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh ở đây nên đây là cổ phiếu mà chúng ta thấy dù nó bán rất là mạnh nhưng rõ ràng là hiện tại cổ phiếu này chúng ta thấy là để có thể bị gỡ cả một cái kênh xu hướng như này cũng là một cái gì ạ một cái nền rất là chắc chắn cổ phiếu tiếp theo chúng ta có thể quan tâm hơn đó là cổ phiếu gì ạ à, đó là cổ phiếu nhóm ngành gì ạ nhóm ngành à, thép ạ à. anh chị em sẽ thấy là cái nhóm ngành thép đặc biệt là một số các cổ phiếu vừa rồi á vậy hôm nay động thái cấu trúc và hiện tại nó đang ở cái vùng hỗ trợ khá là yếu chúng ta gọi là cái vùng hỗ trợ này rất là yếu nếu cái quá trình mà nó có lên thì không biết nó có lên được bao nhiêu không ạ còn nếu nó giảm thì có thể chúng ta thấy là uh, có thể giảm mạnh nên ở đây chúng ta thấy là với cái dạng cổ phiếu này dù nó tái cấu trúc thì rõ ràng là chúng ta cũng hạn chế mua những cái cổ phiếu mà nó đang gặp cái vùng hỗ trợ này tuy rằng là cái vùng này khối lượng lớn và gặp những cái vùng này nó chưa có sự bán tháo nên về cơ bản là chúng ta vẫn thấy rằng là uh, về nhìn góc nhìn ờ, một hai phiên ở đây chúng ta vẫn ổn định ổn định bởi vì cái khối lượng ở đây nó gì ạ nó đang thấp hơn tức là không sự bán tháo so với cái cái vùng này bởi vì cái đợt này nó bán rất là mạnh mà nó không giảm sâu thì nếu cái đợt này nếu nó giảm thì nó phải bán tháo rất là mạnh nên anh chị em hiểu cho đợt này thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là à, một cái cái quá trình mà nó biến động rất là là gì ạ ở trên cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta cũng chưa biết rằng là nó có hồi chắc chắn hay không chúng ta cần phải gì ạ có sự xác nhận rõ ràng thì chúng ta mới có thể tham gia với những cổ phiếu tái cấu trúc này thế thì ờ, rõ ràng ở ờ, nếu chúng ta quan sát ở đây thì cái nhóm này về cơ bản như là cổ phiếu thép như này dù nó tái cấu trúc thì nó vẫn chưa cho chúng ta những cái điểm nhấn để chúng ta mua lại bởi vì như các bạn đã biết rằng là một cái cổ phiếu đi lên nó phải tạo ra một cái nền chắc chắn như này tại vì cái việc đầu tiên có thể nó phân phối ở vùng phía trên này sau đó thì nó có quá trình tái tích lũy và tiếp tục tái tích lũy tức là chúng ta mua lại người nhà đầu tư lớn bắt đầu tiếp tục mua lại để phân phối cho một lượng lớn nhà đầu tư và lúc này lên nó mới tạo ra bền vững còn nếu trong trường hợp nó <clears throat> nó tạo ra cái sự biến động này thì quá trình tái tích lũy nó sẽ tạo ra gọi là phân phối nó không tạo ra bền vững nên chúng ta phải phân biệt hai cái trạng thái này thế thì ở đây chúng ta sẽ xem quan sát một số các cổ phiếu những cổ phiếu như này chúng ta có nên mua hay không chẳng hạn như là hôm nay cũng là một cái cổ phiếu ở KDH ạ à. chúng ta biết rằng là cái nhóm bất động sản vừa rồi là nó đang khá là mạnh và sau khi bị rũ bỏ rất là nhiều lần nó cũng không có sự bán tháo nhưng ở đây chúng ta thấy là những cái quá trình nó nó biến động lớn tức là chúng ta gọi là đang quá trình nó biến động rất là lớn như này thì việc mà chúng ta mua kể cả vượt đỉnh trong cái góc độ như này nó vẫn có những cái rủi ro nhưng chúng ta đã biết ở cái nhịp trước giả sử như cổ phiếu nó đang tích lũy siết chặt này thì chúng ta có thể mua những cái nền này thì cái khả năng an toàn rất là cao nên giả sử một cái nền an toàn siết chặt như này và một cái nền chúng ta gọi là ở trên phía trên này thì chúng ta thấy là nó sẽ uh, mang tính chất là rủi ro còn cái nền này thì chúng ta bảo là tại sao không mua ở đây ạ nếu ở góc độ mua ở đây thì dù khối lượng tức là giá nó đạt nhưng khối lượng không đạt nên rõ ràng là khối lượng nó đạt giá không đạt thì về cơ bản chúng ta cũng sẽ không mua ở những cái cái vùng mà khối lượng nó gì ạ à, nó không đạt và giá đạt thì những cái quá trình kéo lên này nó không có sự ổn định dạng cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu chúng ta cũng thấy là à, thường thì chúng ta cũng thấy là cái nền là cái nền rất là chắc chúng ta chỉ mua trên cái nền này nếu có mua nền này đó là những cái nền là rất là chắc chắn một số trường hợp thì chúng ta đợi quá trình rút bỏ đây trường hợp đây chẳng hạn rút bỏ thì đây nền này là chúng ta có thể mua còn nếu chúng ta mua ở trên cái vùng mà nó đã bắt đầu đi lên và tạo ra những cái biến động mà chúng ta thấy rằng là nó không có cái sự tạo ra vững chắc này thì dù là chúng ta thấy là cổ phiếu này có tái cấu trúc hoặc là có ai mua vào chúng ta mua ở trên vùng này nó có sự không ổn định và nhóm thứ ba đó là nhóm tương tự như vậy cổ phiếu này cũng hôm nay cũng được mua dòng rất nhiều nhưng rõ ràng là cổ phiếu này tuy rằng là những cái biến động ở đây biến động ở cái vùng này nó vẫn là cái biến động khá là gì ạ nó phức tạp cái cổ phiếu này vẫn đang được hưởng lợi do là cái dịch bệnh covid nó vẫn đang diễn ra nhưng để cổ phiếu này khi mà nó chạy nút rút này nó tạo ra một cái trình tăng tốc hay không thì về cơ bản về cơ bản nếu quan sát cái biểu đồ tuần ở đây chúng ta thấy là ờ, về rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng là cái cổ phiếu này nó vẫn có một lượng phân phối ra nhất định ở đây đặc biệt là chúng ta nhìn thấy ở trong cái giai đoạn vừa rồi á thì à, rất nhiều quỹ họ đang bán ra nhưng ở trong quá trình đầu cơ chứng khoán thì chúng ta biết rằng là có nhiều ở đây chúng ta biết là nhiều các chủ doanh nghiệp họ bán ra tức là bản thân các chủ doanh nghiệp thậm chí là quỹ họ bán ra rất là mạnh nhưng vì tính đầu cơ cũng như là cái việc mà FOMO rất là lớn trên thị trường nên về cơ bản thì ở giai đoạn như thế này nó vẫn có thể tạo ra một cái quá trình tăng rất là mạnh chúng ta thấy là một cái cổ phiếu như này bản thân là bản thân là chúng ta thấy là gần như là cái uh, ban quản trị của DG họ bán hết ra vùng này rồi nhưng cổ phiếu vẫn được tăng rất là mạnh bởi vì ở đây tại sao nó cổ phiếu vẫn tăng mạnh bởi vì cái việc mà đấu giá trên thị trường đặc biệt là quá trình mà FOMO quá trình mà chúng ta được vào một cái zoom kín chúng ta được gì ạ à, được uh, mua đi mua đi tạo ra một cái hiệu ứng rất là cao và đấy là cái việc mà thường được cổ phiếu nó tăng bao giờ nó mạnh hơn cái giá trị thực của mình rất nhiều nó tăng lớn hơn và thường vì nó tăng lớn hơn như vậy nên khi mà quá trình nó rơi thì nó cũng rơi giống như là cây thông Noel nên chính vì vậy thì cái việc mà gì ạ đầu tư cổ phiếu chúng ta có thể quan sát xem là một vài cổ phiếu trong cái thời gian tới chẳng hạn chúng ta đang có một cái cổ phiếu nó cũng đang tạo ra cái thông Noel rất là kỹ rõ ràng đây đó là cổ phiếu ITA e chẳng hạn đấy nếu chúng ta mua cổ phiếu ở trên cái nền chúng ta gọi là những cái nền đây là những nền ở ờ, nền dưới này thì thường là chúng ta thấy là bắt đầu nó tăng nó có cái quá trình phân phối một nhịp rất là lớn ở đây ạ nhưng vì cái, cái quá trình FOMO rất lớn nó tạo ra một cái nhịp hai và hiện tại trên cái vùng này nó đang giao động lớn nếu anh chị em để ý một cái cổ phiếu mà Dũng cũng thấy rằng là cổ phiếu này có thể tăng nhé có thể tăng tiếp nhưng về những cái cái cái kịch bản như này Dũng đã thấy là một vài kịch bản nó cũng biến động kiểu dạng như này nó sau đó nó bị rơi xuống đây chẳng hạn thế nó sẽ kéo rất là mạnh đây nên cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu ITA e kiểu những cái dạng như này thì đấy là cái mà chúng ta thường gặp phải trong quá trình mà chúng ta cứ thấy là mua là thắng mua là thắng nên cái việc mà trong đầu tư chứng khoán này mỗi chúng ta dành cho mình một cái hệ thống một cái phương pháp đầu tư của riêng mình bởi vì à, việc mà chúng ta đầu tư một là an toàn vốn hai là chúng ta tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng ở những nhà đầu tư chúng ta gọi là những nhà đầu tư tăng trưởng hay là những nhà đầu tư giá trị thì chúng tin chắc là về cơ bản họ sẽ gì ạ lựa chọn theo cái cách khác trong dạy này nhưng có một số các nhà đầu tư chúng ta mang tính chất là à, đầu tư nhanh đầu tư lướt sóng hay mang tính chất đầu cơ cao họ có thể kiếm được rất nhiều tiền và họ có thể thành thạo trong những cái quá trình uh, chiến lược đầu cơ của họ bởi vì họ đã có những trải nghiệm rồi nhưng sẽ có những anh chị em có thể là lần đầu tiên khi tham gia hoặc là có thể mà một thời gian vừa rồi chúng ta tham gia chúng ta giành chiến thắng thì cái việc mà cái sự khác nhau những người đầu tư chuyên nghiệp thì họ có thể giữ được lợi nhuận họ bán ra rất là nhanh họ có thể tham gia rất nhanh còn những nhà đầu tư không chuyên nghiệp thì họ có thể là khi cổ phiếu giảm họ tiếp tục giữ họ tiếp tục giữ và lòng tham nỗi sợ hãi và sự kỳ vọng đó là ba cái yếu tố tác động lên quá trình đầu tư vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ à? thế thì ở trong đoạn này rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu vẫn đang ở tích lũy khá là tốt như giả sử như là một số các cổ phiếu gì ạ à? dòng dầu khí nó đang tạo ra cái nền chắc chắn có thể nó tạo ra biến động có thể là nó giảm có thể nó tăng nhưng về cơ bản là những cái vùng hỗ trợ này nó mang tính chất rằng là khá là ổn định trong cái cái cái cái cái uh, vùng hỗ trợ này tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy sẽ thấy là những cổ phiếu khác như là MBB chẳng hạn thế thì rõ ràng là nếu bây giờ chúng ta phân tích cả thị trường thì với cái cổ phiếu như này dù là gì ạ nó gãy kênh thì khối lượng nó thấp nó chưa có sự bán ra tức là khi mà nó gãy kênh ở đây chúng ta nhìn này đây nó có sự thấp nó chưa bán ra nhưng quá trình tích lũy đây chúng ta gọi là quá trình tích lũy theo kiểu khối lượng nhỏ thế này thì cái việc ở đây chúng ta gọi là những điểm cân bằng nếu mà nó gãy khối lượng lớn thì nó sẽ để giảm rất mạnh còn nếu nó kéo lên chẳng hạn kéo lên thì nó phải tạo ra khối lượng rất là lớn để vì nó cần phải hấp thụ cái điểm này nên nhà đầu tư nhà đầu tư ở đây chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là chúng ta cần phải lưu ý thế thì một số bạn thế là ở đây chúng ta thấy là Dũng đang nói về cái tính đầu cơ ạ cái tính đầu cơ đó là gì ạ vì ở trong ngắn hạn có cổ phiếu chúng ta đang nói rằng có cổ phiếu dù là gì ạ nó phân phối rồi nó vẫn vượt qua đỉnh nó vẫn kéo vượt qua đỉnh nó vẫn kéo vượt qua đỉnh để nó tăng nên chính vì vậy thì uh, có một cái video Dũng chia sẻ rằng là ở trong VSA thì bao giờ cái quá trình phân phối nó phải vượt qua đỉnh thậm chí nó kéo lên một đoạn nữa là mới kết thúc nên cái này là cái để cho chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ à, bây giờ chúng ta thấy là à, cái cổ phiếu Dũng có chia sẻ chúng ta một vài cổ phiếu như là cổ phiếu như là HCM chẳng hạn thế hay là một vài cổ phiếu khác trong chu kỳ nên là cái quá trình mà nó vượt qua đỉnh nếu bây giờ chúng ta tính từ đây thì cổ phiếu đã vượt qua đỉnh rồi nên chúng ta bảo là à, tôi đã kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng thường là cổ phiếu đã vượt qua đỉnh như này thì có thể là nó sẽ tạo ra những biến động lớn và đây là những cái chu kỳ mà chúng ta thấy là nó rủi ro rất là cao bởi vì trong VSA là vượt qua lần thứ nhất này khối lượng lớn không qua vượt qua lần thứ hai nên cái cổ những cái cổ phiếu này nó biến động trên cái vùng này nó cũng giống như cái bạn mà vừa chia sẻ đó là cổ phiếu DGC à lúc vừa chia sẻ e là nó có thể vượt qua đỉnh ạ à, nó vượt qua đỉnh nên chúng ta thấy là à, thông thường nó sẽ vượt qua đỉnh nữa nhưng vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ăn lợi nhuận ở đây nên chủ dũng chỉ có chia sẻ cho chúng ta biết rằng là với những trạng thái như là cổ phiếu HCM thì chúng ta biết rằng là ở những cái thị trường thường nó gì ạ à, sau khi nó đạt đỉnh có thể nó kéo lên một hai nhịp nữa sau đó nó phân phối cũng có những trường hợp thì nó gì ạ à, nó kéo xa hơn như là cổ phiếu BVH ở trong những chu kỳ khác BVH chẳng thế để cho chúng ta thấy là có thể ứng dụng vào cái đoạn này đây chúng ta có thể đây là những quá trình mà anh chị em đấy là khi mà nó vượt qua đỉnh ạ đấy vượt qua đỉnh ở đây ạ thì có thể nó sẽ tạo ra một quá trình tăng tốc ở một cái cuối chu kỳ này nên nó chúng ta vẫn thấy là chúng ta có lợi nhuận ở trong cái vùng này nên về cái chiến lược trong dạng này thì chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu uh, biến động lớn như là, à, DGC chẳng hạn thế thì chúng ta hãy gì ạ à, nếu có mua thì cũng gì ạ ở một cái trạng thái rất là thấp thôi hoặc là thực tế thì Dũng không mua ở dạng này ở trong dạng này là Dũng có thể đứng ngoài không mua cái nhóm cổ phiếu như vậy ok ạ thì uh, chúng ta sẽ uh, thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có hai cái góc độ phân tích của thị trường à, thị trường ở đây chúng đang nói là cái việc mà cái sự bứt phá qua đây để tiếp tục đi tiếp thì chúng ta hãy lưu ý những cái phiên tới để xem là nếu có dòng dẫn dắt phải có dòng dẫn dắt chúng ta nhớ là phải có dòng dẫn dắt phải có gì ạ bùng nổ tức là phải tạo ra cái bùng nổ ít nhất là hai phần trăm và cái nhóm dòng dẫn dắt thì thường những nhóm dòng dẫn dắt thời điểm mà như chúng ta đang thấy là như lần trước chúng ta thấy là nhóm ngành ngân hàng dẫn dắt ờ, bứt phá trong một cái nền như này thì rõ ràng nó đang gì ạ bị yếu hơn thị trường rất nhiều nên đợt này chúng ta cũng cần gì ạ gì ạ à, ờ, lần này chúng ta cũng cần để lưu ý để xem là nó có đạt cái cái cái, cái ờ, Ờ, bứt phá hay không bởi vì nếu trong trường hợp nó không tạo ra cái bứt phá qua như thế này hoặc là chúng ta đang nhìn thấy rằng là câu chuyện ở đây các bạn có thể là đây là một cái sự cân vùng kháng cự rất là mạnh bởi vì khi nó kéo lên chúng ta nhìn thấy đây đây là kéo lên khối lượng có sự gia tăng nhưng giá chưa có sự gia tăng khối lượng có sự gia tăng nhưng không có sự giá gia tăng nên ở cái việc mà tạo ra một cân bằng khi mà nó hồi về cái vùng đỉnh cũ như này chúng ta cũng lưu ý hoặc là cái chỉ số VN30 chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là nếu bình thường VN30 hiện tại nó vẫn chưa vượt qua cái đỉnh đỉnh đây là cái đỉnh đầu tiên ạ và thứ hai là cái đỉnh này hiện tại sau khi nó giảm thì nó phải tạo ra cái đỉnh này và nếu cái đỉnh này mà nó không vượt qua nữa thì điều gì diễn ra cái này chúng ta gì ạ nhà đầu tư chúng ta chúng ta cần phải cân nhắc rằng là nếu trong trường hợp nó kéo dài nó không vượt qua đỉnh này thì điều gì diễn ra đúng không nếu trong trường hợp nó kéo dài ra cái việc này không diễn ra chẳng một số bạn thì có nói phân phối hay không chẳng hạn thế thì ở đây ờ, Ờ, các bạn nên khi các bạn theo dõi thì các bạn một là các bạn nắm rõ được VNA hai là các bạn hiểu rõ về cái gì ạ đây là phân tích về cái chỉ số của thị trường ba là Dũng phân tích về gì ạ về những cái gì ạ biến động của cổ phiếu đúng không nên chính vì vậy chính vì vậy chúng ta hãy gì ạ hãy theo dõi về cái biến động của cái thị trường chung để chúng ta xem một cái dòng nào nó mới tạo ra cái xu hướng còn bây giờ chúng ta đang thấy là nhiều cổ phiếu như là ITA e nó tăng thì chúng ta bảo là thị trường tăng rất mạnh nhưng bây giờ ITA e tăng thì thị trường tăng mạnh đâu ạ chúng ta nhìn thấy thị trường tăng mà hoặc là chúng ta có thể nhìn xem là một cái xu hướng như này rõ ràng trong khoảng độ thời gian một tháng vừa rồi hai tháng vừa rồi nó sideways nhưng sẽ có những cổ phiếu nó tăng có những cổ phiếu tăng có những cổ phiếu mà nó vẫn ở thế thì nếu chúng ta là cái nhà đầu tư mới thì cái việc mà gì ạ chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận chúng tin chắc là nhiều người được kiếm được lợi nhuận nhưng quan trọng là sau mỗi một chu kỳ Ờ, sau mỗi chu kỳ chúng ta gì ạ à, có giữ được hay không hoặc là chúng ta mua bán phản ánh như nào trong cái chu kỳ tới đó phản ánh như là trong chu kỳ tới nên à, cái cái quá trình mà phân tích về những biến động VSA cũng như là xu hướng VSA thì ở đây Dũng sẽ trong cái video này Dũng chỉ có một cái tổng kết như này để chúng ta này một là gì ạ à? một là mỗi cổ phiếu thì để nó đạt tiêu chí tăng các bạn nhớ là cái để đạt tiêu chí tăng thì chúng ta có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nếu nó gặp những đỉnh mà đang dạng như này thì chúng ta hãy làm gì ạ nó tưởng biến động lớn như này cái quá trình biến động lớn như này thì khi mà quá trình biến động lớn như này thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là, khả năng mua vào sẽ gì ạ sẽ là rủi ro còn trường hợp thứ hai là nếu quá trình mà nó tạo ra một cái nền rất chặt này thì chúng ta sẽ tính tiếp tục ok ạ và anh chị em nào Dũng sẽ có khoảng độ 10 phút để anh chị em có thể hỏi cổ phiếu ở trong cái danh mục này chẳng hạn à, một số bạn có hỏi là thế thì à, bây giờ cái cổ phiếu đầu tiên có hỏi là cổ phiếu chẳng hạn như cổ phiếu GNS có mua được hay không chẳng hết hay là các bạn sẽ thấy rằng là trong thời gian vừa rồi nếu chúng ta phân tích một loạt các cổ phiếu giả sử như dòng thép thì gần như là chúng ta thấy là không nói ở đây thì dù nó có hồi chúng ta có hồi thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là nó chưa có lợi nhuận thế thì ở đây chúng ta thấy là dòng thép thì có lẽ là chúng ta không phân tích nữa bởi vì nó đang ở một kênh đi xuống nên dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ à, khó để để đánh giá xem là cái quá trình nó hồi khi nào nó hồi chúng ta tính ạ à, thứ hai là chúng ta đang một số chúng ta sẽ gì ạ à, tiên phong banh nhá đấy về nếu tiên phong banh thì anh chị em để ý một chút là tiên phong banh á về cơ bản cổ phiếu này trên cái biểu tuần á thì chúng ta thấy có chỉ có điểm mua duy nhất ở đây ạ đây là điểm mua duy nhất cổ phiếu này ở đây thế thì khi cổ phiếu này điểm mua duy nhất ở đây thì cái quan trọng là nó tiếp tục trên cái này về cơ bản nó chưa có quá trình phân phối nhưng chúng ta sẽ không mua thêm ở đây đây là cái điểm mua duy nhất với cái gì cũng chia sẻ à, còn à, một số cổ phiếu khác ở anh chị em có thể để ý như là à, như là cổ phiếu như vậy CTR chẳng thế thì cổ phiếu này nó đang tích lũy khá tốt chẳng thế thì thường những cổ phiếu này nó sẽ được để giữ được vững được nếu trong trường hợp thị trường điều chỉnh thì những cái cổ phiếu dạng như này nó sẽ giữ rất là tốt và thậm chí là cổ phiếu này nó nó sẽ có một cái gì ạ à? cái xu hướng mà tích cực nhưng quan trọng là cần thêm thời gian để tích lũy thêm ạ à. tiếp theo là cổ phiếu gì ạ à? à, một số bạn có thể thêm chúng ta sẽ có khoảng 10 phút để chia sẻ AA chẳng hạn thế thế thì nếu AA chúng ta nhìn ạ AA nó biến động lớn này thường thì khi mà chúng ta thấy những cổ phiếu biến động lớn như này trên cái nền như này thì thường đây là chúng ta thấy rằng là những cái nhịp mà nó dao động lớn như này thì thường nó khá đi khó để đi xa nhé khó đi xa thế nếu bình thường là xử như các bạn nó gọi là mua sớm thì mua điểm này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu này đi xa với những cái biến động chúng ta gọi là những cái biến động kiểu dạng liên tục như này sẽ gì ạ à? rất là khó cho chúng ta hay là một bạn có thấy là bây giờ cổ phiếu DG nó đang chạy nốt đây chúng ta gọi là thường đây chúng ta cái nhịp này chúng ta gọi là một cái đợt phân phối rất là mạnh rồi và đây là có trình kéo lên tại vì chúng ta không có khối lượng này các bạn này kéo lên khối lượng nó mang tính đầu cơ rất là cao và hôm nay là cái cái phần mà chúng ta thấy là cái toàn bộ cái cơ cấu ETF nó đã diễn ra trong này nên cái tuần sau nó sẽ cái cổ phiếu này chúng tin chắc nó sẽ biến động rất mạnh tức là cái cổ phiếu này bắt đầu được biến động mạnh và cái việc mà chúng ta mua trên cái gì ạ trên một cái quá trình tăng này kỳ vọng nó tăng mạnh thì những cái cổ phiếu này về cơ bản là gì ạ đây là một cái trình mang tính đầu cơ rất là cao bởi vì khi nó lên nó không tạo ra khối lượng này đấy là cái cách mà uh, cổ phiếu nhiều lúc là nó vẫn cứ tiếp tục kéo lên một cách gì ạ uh, chúng ta gọi là cái fomo rất là cao như vậy tức ở nhà đầu tư cứ thấy là mua thứ đấy là mua không quan tâm nó đúng là sai thì cách này là cách mà chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu như là VVA năm 2010 11 rồi sau đó cổ phiếu cũng giống như cây thông nó giảm rất mạnh nên ở đây chúng ta thấy rằng là gặp những cái cổ phiếu mà chúng ta mua từ những cái nền tảng chắc chắn thì cái độ ổn định nó sẽ cao à, chúng ta có thêm một số cổ phiếu như là VGC chúng ta sẽ phân tích một VGC VGC thì chúng ta cũng thấy là cái nhịp đầu tiên đây là gọi là nhịp đầu tiên các bạn nhớ cái biểu đồ như Dũng đã chia sẻ đây ạ đây là cái nhịp đây ạ đây là cái nhịp đây là cái quá trình mà nó tích lũy tái tích lũy đây ạ khi nó siết chặt này thì bạn mua VGC trên cái điểm này nó bao giờ an toàn vậy nếu cổ phiếu nó lên ở đây thì giả sử như cái nhịp này chúng ta gọi là phân phối ạ đây giả sử như chúng ta là nhịp phân phối rồi chúng ta gọi là đây là những nhịp phân phối rồi nhưng cổ phiếu vẫn tiếp tục vì nó gì ạ nó mang tính đầu cơ cao từ dòng tiền nó vẫn đang còn nhiều nên nó vẫn còn tiếp tục kéo lên nhưng về cơ bản đây là những nhịp phân phối khá là mạnh rồi nên trong một số trường hợp thì có những cái đợt nó kéo lên một đoạn nữa thì đây là cái mà không thể ai biết được nhưng phần lớn là khi cổ phiếu đến cái vùng này là nó kéo lên là gãy nên chúng ta cũng không nên mua thêm cổ phiếu này ở đoạn này cổ phiếu VCG VCG là sao VCG chúng ta thấy là đây chúng ta gọi là những cái quá trình biến động rất là lớn tức là những cổ phiếu mà nó dao động lớn như này các bạn nhớ là nó dao động lớn như này thì việc mà chúng ta mua nó có độ rủi ro bởi vì cái cái lượng cổ đông hay là nhà đầu tư nó không có độ an toàn hoặc là chúng ta có thể xem xem xét những cái đợt mà uh, nó biến động lớn chúng ta nhìn những cái đợt biến động lớn chẳng đấy. trước khi mà cổ phiếu nó đang biến động lớn nó dao động lớn thì nhiều nhiều khả năng nó có lên thì nó cũng không lên được đấy đây là cái trạng thái bình thường thế sẽ có bạn bảo là có nhiều cổ phiếu nó biến động lớn nó lên thì ở Dũng ở đây Dũng có nói cái cái đơn giản là sẽ có những cổ phiếu nó tạo ra cái sự FOMO rất là cao tức cái FOMO tức là gì ạ tức là ở đây cái cái sự bo cung tức cái được cái cái nhà chúng ta gọi là cái nhà tạo lập ấy, nó nắm giữ rất là lớn và nó có thể điều tiết chúng ta hoặc là chúng ta có thể được vào một cái nhóm nào đó tại vì nếu anh chị em vào một cái nhóm chẳng hạn để hô mua bán thì anh chị em sẽ biết rằng là cái việc mà nó kéo lên cái việc mà chúng ta thấy được được gì ạ được uh, mua không cần biết nó tốt hay nhỏ cứ không cần biết là tốt không nhỏ mua đi mua đi thì hôm trước thì chúng ta đã biết rằng là có những nhiều giúp kín giúp hở người ta sẽ đưa vào chúng ta một zoom sau đó người ta cứ hô hô mà có thể chúng ta sẽ gì ạ à? kiếm được lời nhiều lợi nhuận nhiều lợi nhuận thế thì cái cái việc mà chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận sau khi kết thúc chu kỳ hoặc là sau khi mà người ta đạt kỳ vọng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bị khóa sổ lại à, sẽ có một cái video Dũng sẽ chia sẻ uh, chi tiết về cái cái việc mà mà chúng ta gọi là cách làm giá của các big boy để chúng ta hiểu rõ theo một quy luật cung cầu và chúng ta sẽ hiểu rõ là à, cái tại sao nó lại có một cái sự phô mô bởi vì chúng ta thấy là hoa lan thì nó gì ạ tại sao hoa lan nó lại tăng rất mạnh như vậy và sau khi nó tăng mạnh như vậy thì gần như là nó thì à, kết thúc một cách mà chúng ta không biết được tại sao nó như vậy chúng ta có cổ phiếu Techcombank đi ạ Techcombank như chúng ta biết thì trong cái nhóm mà ngân hàng như là MBB Techcombank rõ ràng những cái đợt kéo lên như này nó gì ạ nó không phải là tích cực và hiện tại trong một quá trình mà cứ biến động hẹp như này trong cái đi ngang như này thì về cơ bản nó sẽ không mang cái sự tích cực ở đây ạ chúng ta biết rằng là nếu một cái nền này anh chị em để ý một chút là cái nền này đi lên đi lên nó phải tạo ra động lực rất mạnh bởi vì phía trên này là một cái khối lượng rất là lớn cái thứ hai là toàn bộ cái quá trình là quá trình sideways đây quá trình sideways thế ở đây nó sẽ xảy ra hai kịch bản kịch bản thứ nhất kịch bản thứ nhất là nếu quá trình này gãy kênh chúng ta gọi là trong trường hợp gọi là gãy kênh thì trong vết A nó có một cái là gãy kênh ở đây gọi là rũ bỏ hay là spin tức là rũ bỏ nếu quá trình rũ bỏ ngay ở cái đoạn này này rũ bỏ sau đó nó quá trình hồi phục các bạn nhá nếu quá trình rũ bỏ này sau đó hồi phục thì đây nó sẽ là bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh các bạn nhớ này nếu quá trình này sẽ bước vào một chu kỳ tăng bảy đây chúng ta gọi là rũ bỏ rũ bỏ xong quá trình hồi phục thì có quá trình tăng được thì bởi vì nó sẽ loại bỏ tất cả toàn bộ các nhà đầu tư ở đây sẽ loại hết loại hết ở đây ạ nhưng nếu mà trong trường hợp mà nó gãy mà khối lượng lớn và nó tiếp tục đi xuống tức là nó, nó bị căng kiểu giảm như là sàn ở đây thì cái câu chuyện này nó lại bước vào một chu kỳ giảm nên anh chị em lưu ý với những cổ phiếu dạng như là Techcombank tức là ở đây chúng ta có thể xem một vài ví dụ đó là khi cổ phiếu bị gãy sau đó nó hồi chúng lấy một ví dụ như là cổ phiếu như DGC đây là trường hợp bị gãy sau đó nó hồi và có một số trường hợp bị gãy nó sẽ không hồi được đây chẳng hạn như thế đây là quá trình gãy này đấy, quá trình gãy này. nếu quá trình này nó gãy xong mà nó hồi lại thì những quá trình mua lại này nó sẽ phải bước vào một chu kỳ tăng còn trong trường hợp gãy mà nó gãy kiểu bán tháo khối lượng ở đây lớn thì thông thường nó sẽ có thể bước vào một chu kỳ giảm nên về cơ bản những cái quá trình gãy này chúng ta sẽ không mua không bắt đáy ở đây chúng ta chỉ mua khi bắt đầu nó có quá trình hồi phục thì lúc này chúng ta mới biết rằng là cổ phiếu này có nên mua tích hay là mua bán thì toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta đang thấy ở đây chúng ta thấy là có có cả gì ạ ACB cũng tương tự như vậy nó rất là yếu trên cái nền này nên để nó đi xa được một là nó gãy gãy khối lượng lớn thì nó sẽ giảm tiếp còn gãy mà khối lượng nhỏ thì nó có thể là gọi là pin hoặc là chúng ta có cổ phiếu STB có rất nhiều cổ phiếu ngân hàng chúng ta đã, cũng đang thấy rằng là với những cái nền như này gãy thì phải xem xét là khối lượng lớn nếu khối lượng mà nó rất là lớn nữa thì khả năng nó sẽ đi xuống chứ không phải là đi lên nên ở đây cái việc mà một cái quá trình mà nó đi sideways như này nó về rõ ràng nó không mang tính chất rằng là ờ, là chúng ta có thể mua để à, nắm giữ hoặc là kỳ vọng nó lên được và nếu cổ phiếu mà được chia tách quá là nhiều chẳng hạn như chúng ta có những cổ phiếu chia tách quá nhiều như là Bank chẳng thế thì rõ ràng là những cổ phiếu chia tách quá nhiều để nó đi lên được là một cái gì ạ thực sự là rất khó khi mà phía trên này tăng vốn phía dưới này cũng tăng vốn thì chúng ta lưu ý những cổ phiếu này <clears throat> à, cổ phiếu Zimenez chúng ta thấy là cổ phiếu Zimenez đây chúng ta thấy là gãy này khối lượng lớn khi mà cổ phiếu nó dao động ở phía trên này dao động lớn và nó gãy SMA 50 khối lượng lớn thì những cái quá trình như này chúng ta gọi là yếu này chúng ta yếu quá trình yếu này thì chúng ta hạn chế mua ở quá trình yếu này dù nó có hồi nhá Dũng đang nói tích cực dù nó có hồi thì chúng ta cũng hạn chế bởi vì cái cổ phiếu này nếu nó có lên nó cũng vượt đỉnh nó vượt qua đỉnh nhá xuất sắc nó vượt qua cái đỉnh này thì nó vẫn cần phải test lại nó cần phải kiểm tra lại cái đỉnh này còn nếu có trong người nó bị gãy thì nó gãy rất sâu nên gặp những cái cổ phiếu mà nó bị gãy khỏi cái kênh này cái nền giá mà khối lượng lớn này thì chúng ta lưu ý và chúng ta nhìn thấy là những cái đợt kéo lên này dù là kéo lên thì những cái cái cái đỉnh sau này nó vẫn đang ở thấp hơn nên ở đây chúng ta phải trường hợp tích cực chúng ta gọi tích cực nó kéo lên thì chúng ta cũng nên là đợi cho quá trình quá trình kéo lên để vượt thoát ra khỏi kênh này khi vượt thoát kênh này nó cũng chưa lên được ngay đâu ạ về cơ bản nó chưa lên được ngay và nó phải rũ bỏ còn một trường hợp khác trường hợp khác thì thường thì gì ạ nếu cái nền này nó phẳng này cái nền này nó nó dao động phẳng tức là nó biến động phẳng thì thường nó rũ xong nó kéo lên ngay nên chúng ta thấy là đây là một cái nền nó đang gì ạ rất là là có cái nhiều nhà đầu tư đang bị kẹt phía trên này ok ạ thế thì bây giờ chúng ta sẽ à, tiếp tục một số anh chị em à, khoảng độ một hai của VGT đi ạ chúng ta sẽ lấy VGT ạ VGT VGT nếu chúng ta nhìn thấy nhá giả sử chúng ta nhìn thấy VGT cách đây khoảng bao nhiêu lâu ạ cũng ít nhất là khoảng độ nửa tháng rồi đúng không chúng ta mua là cũng gì ạ chưa có lợi nhuận đấy là nếu gọi là VGT thì nếu VGT mà trong đợt này nó tăng thì sao chẳng giả sử đây là nó rũ này nhưng nó tăng thì sao thực ra cái tăng này nó cũng chưa phải là ổn định nếu chúng ta cứ nhìn vào cái góc độ của VGT thì nó cũng chưa phải là ổn định nhé nên chúng ta vẫn cần giả sử như cổ phiếu này mà nó tăng được thì trong trường hợp nó, nó tích lũy ở trên cái vùng này một khoảng thời gian mà nó tăng được thì cái đợt này tăng bao giờ nó sẽ bền vững giả sử đây ạ khi nó lên nó phải tạo ra một quá trình tích lũy còn nếu cổ phiếu mà vượt thoát ra khỏi đi lên thẳng cái kênh này thì cái xu hướng để tăng rất là rủi ro hay là cổ phiếu HAH anh chị em thấy là HAH chúng ta bây giờ chúng ta cứ nói xem là HAH bao nhiêu thời gian ạ à? chúng ta hãy đếm xem là những cái cổ phiếu anh chị em hỏi như là đây cổ phiếu HAH này từ đỉnh này từ cái tháng đây chúng ta là 15 tháng 9 đến khoảng bây giờ cổ phiếu chưa lên thứ hai là ra thì khối lượng rất là lớn nó không lên được và thứ ba chúng ta nhìn nhá đây cái cổ phiếu này chúng ta để ý một chút này anh chị em để ý. khối lượng lớn nó không lên được và chúng ta quan tâm đến cổ phiếu anh chị em để ý HAH này quan tâm đến cổ phiếu uh, ờ, FPT FPT nó cũng xuất hiện những cái quá trình kéo lên như này nhưng về cơ bản là nó vẫn chưa có thể tạo ra một kênh xu hướng tăng được nếu chúng ta nhìn trên biểu đồ tuần thì rõ ràng là rõ ràng trên cái biểu đồ tuần ở đây chúng ta cũng thấy rằng là nó dao động rất là nhiều mà nó vẫn chưa lên được dao động rất là nhiều chưa lên được với cái việc mà kéo lên này để kéo lên rất mạnh đấy ạ nó không lên được kéo lên rất mạnh không lên được những cái cổ phiếu này để lên được trong ngắn hạn là hiện tại là chúng ta thấy là cũng chưa nói là nó có thể điều chỉnh nhưng về cơ bản để chúng ta thấy là có lợi nhuận trên cái những cái xu hướng như này và rồi chúng ta đang thấy những cái cổ phiếu này nó cũng gì ạ giữ được nhịp không ạ anh chị em thấy nó giữ được nhịp không ạ khối lượng rất lớn bắt đầu nó đuối ạ và nó thậm chí là kéo lên ạ nó kéo lên rất là mạnh nên ở đây chúng ta thấy là nếu cổ phiếu nó chúng ta đang gặp được cái quá trình dao động này chúng ta gọi là đứng tấn ở đây rất là dài nếu quá trình này đứng tấn ở đây rất dài thì trong quá trình quá trình mà nó giảm nó giảm có thể một số trường hợp rất là hồi nhưng đã đứng tấn mà giảm nó hồi như này thì tất cả những cái vùng này là vùng kháng cự rất mạnh giảm hồi gặp như này chúng ta hãy gì ạ cân nhắc là bán khi nó hồi kiểu này đi ạ anh chị em cứ lưu ý tại vì ở đây chúng ta gì ạ dù phân tích về những cái chỉ báo như vậy để anh chị em thấy là khối lượng lớn mà nó không không tạo ra đấy, chúng ta sẽ nhìn xem là toàn bộ các cổ phiếu chúng ta sẽ thấy ngay ạ đấy là HAH hoặc là chúng ta thậm chí là FPT chúng ta cũng thấy rằng là nó chưa lên được bởi vì nó vẫn đang bị mắc kẹt khá lớn lượng cung treo lửng khá lớn ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là xem là chúng ta để ý xem là có bao nhiêu anh chị em đã kiếm được lợi nhuận ở cái vùng hai ba tháng ở đây ạ chúng ta đang đây Dũng đang phân tích tất cả các danh mục ạ à. đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ là VHM đây v, VHM rõ ràng trong thời gian rất là dài hôm nay chúng ta thấy là cái lượng cung treo lơ lửng đây lớn nên cổ phiếu này có đi xa thì nó cũng gặp những lượng cung treo lửng đây dù là khối lượng tăng rất mạnh mà giá nó không tăng đấy tăng khối lượng tăng rất mạnh giá không tăng nên gặp cổ phiếu này chúng ta cũng thấy là rõ ràng là cái rủi ro nhất định à, chúng ta sẽ thêm khoảng độ cũng sẽ có khoảng độ năm cổ phiếu nữa để năm sáu cổ phiếu nữa STB này anh chị em tại vì Dũng biết rằng là nhiều anh chị em mà là có lợi nhuận nhưng bây giờ anh chị em cứ thử hỏi xem là đây STB chúng ta thấy là có lợi nhuận hay không ạ bình thường nếu chúng ta mua ở vùng này thì chúng ta đã có lợi nhuận ở đây nhưng phần lớn mọi người mua ở vùng này anh chị em để ý không ạ phần lớn mọi người mua ở vùng này nên khi mà đến về T4 T3 mà chúng ta không bán được mà chúng ta xem cả một tháng vừa rồi một tháng vừa rồi ạ chúng ta cứ nói rằng đang tích cực lên một tháng vừa rồi chúng ta kiếm lợi nhuận hay không thì đây là cái cách để chúng ta tự nhìn đánh giá tại vì bây giờ chúng ta nhìn thấy một cổ phiếu chẳng hạn như thế này nó tăng thì chúng ta sẽ thấy là so sánh giữa hai thực ra những cổ phiếu này khoảng độ bao nhiêu ạ à? nếu mà tính ra thì nó khoảng mất khoảng hơn một tháng đây ạ à, thì đến hôm nay hôm qua bắt đầu nó mới vượt đỉnh đấy thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nếu tính những người mà đã mua ở đây thì chúng ta phải mất khoảng một tháng đến một tháng chúng ta phải đến gần một tháng cổ phiếu này mới vượt thoát và liệu nó có đi được nữa hay không hay chúng ta tiếp tục thêm một số cổ phiếu để anh chị em có thể uh, xem vào trong cái danh mục chúng ta xem là D2D đi ạ D2D Đấy. D2D chúng ta nhìn đúng không ạ thế bây giờ ở đây chúng ta cần phải gì ạ tức là khi mà chúng ta dũng đang phân tích cái này thì chúng ta hãy tư duy tại vì tất cả cái cái chia sẻ này nó đang trên thực tế về danh mục của anh chị em đúng không ạ trên thực tế danh mục anh chị em nên bây giờ có thể bên ngoài kia chúng ta sẽ thấy có rất nhất nhiều các bạn kích động chúng ta rất nhiều các bạn đang kích động là tôi kiếm được nhiều trăm phần trăm lợi nhuận tôi thế nọ thế kia nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn vào thực tế tất cả các cổ phiếu anh chị em đang hỏi đây Dũng đang giải đáp cho anh chị em để anh chị em nhìn góc nhìn xem là nó thực tế hay không chúng ta sẽ có một cái nhìn đa chiều Dũng sẽ không biện hộ cho bất cứ gì của mình đây nhưng bây giờ chúng ta đang nhìn góc nhìn đa chiều nhất để chúng ta là những người đầu tư thông minh chúng ta cần phải gì ạ xem thực tế nó như nào chẳng hạn D2D anh chị em chỉ xem là trong khoảng độ một gì ạ một tháng ở đây ạ D2D có lãi không ạ nếu anh chị em đã mua ở trên cái vùng này thì thậm chí là chúng ta bị lỗ rất nặng và chúng ta nếu bình thường chúng ta bắt đáy ở đây bắt đáy ở đây thực tế những quá trình bắt đáy ở đây rất là nguy hiểm nên cái quá trình hồi này cái phía cản phía trên này nó cũng rất là lớn cản này rất là lớn nếu cản này nó lớn thì liệu nó có đi đấy không nếu bây giờ chúng ta mua mà cứ xuyên thủng cái cản này để mua được thì làm sao mà có thì gần như là chúng ta gì ạ rất khó để thành công rất khó để thành công để chúng ta có thể là uh, những cái cổ phiếu mà nó vượt cả này tại vì những cái phiên giảm sàn mạnh như này nhà đầu tư đã bị kẹt ở đây rồi thì chúng ta thấy là để có được một chút lợi nhuận trên cái việc này thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là mình đã phải trả giá rất là nhiều chúng ta sẽ thêm vài cổ phiếu nữa Dũng sẽ phân tích cho chúng ta nhìn thấy để anh chị em xem là những nhóm cổ phiếu đây đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ VF đây chúng ta nhìn thấy một số các bạn đây ạ Huy đây ạ đúng không đây thế thì bạn thấy là nếu chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này trong khoảng thời gian này gần như không có chứ cái nền mà chúng ta mua từ những cái nền này chúng ta gọi là nền tích lũy này, chúng ta chỉ có mua duy nhất ở đây vậy cái việc mà mua duy nhất ở đây một số thì có thể thêm mua ở này nền hai còn nên cái nền ba như này dao động lớn như này chúng ta thấy là cá một tháng rồi thời gian là bao nhiêu chúng ta tính từ cái khung thời gian từ đỉnh này ạ 28 tháng 10 đến bây giờ là bao nhiêu ạ là 20 tháng 10 12 tháng 10 đến tháng 12 chúng ta sẽ thấy được là rõ ràng là nó chưa cho chúng ta cái thành tích nào đó trong khoảng một thời gian dài à, chúng ta thêm một vài cổ phiếu nữa BCG BCM BCM hãy phân tích thật thoải mái ở đây cổ phiếu này ở cổ phiếu này thì đây là quá trình về các bạn chúng ta sẽ không mua thêm ở trên này nữa nha cổ phiếu này đây là nhịp một nó cũng có cái nhịp hai à, cái cổ phiếu này thì ờ, đây gọi chúng ta gọi là những đường dây xe lửa cái đường dây này có thể nó tiếp tục về cơ bản thì có nhiều cổ phiếu này nó có thể tiếp tục tăng nha có thể có tiếp tục tăng nhưng chúng ta để ý này những cổ phiếu này nó mang tính chất là gì ạ mang tính bao cung gọi là bao cung là gì ạ bao cung nếu anh chị em hiểu đơn giản là cái cái cổ phiếu này đã được nhà đầu tư lớn họ nắm giữ gần hết ạ họ nắm giữ gần hết yeah. nắm giữ gần hết nên quá trình mà nắm giữ gần hết thì sao ạ? thì cái việc mà cổ phiếu uh, nó có thể đưa ra những cái quá trình tặng chạy rất là như rốt hoặc là một số cổ phiếu khác à, chúng ta có cổ phiếu uh, ờ, PDR PDR PDR thì chúng ta cũng thấy là trong thời gian rất dài đấy chúng ta thấy là vượt qua đỉnh này nó giống như VSA nhịp thứ nhất vượt qua đỉnh nó không thành công nhịp thứ hai đây chúng ta thấy vượt qua đỉnh này khối lượng lớn nó cũng không thành công hay chúng ta gọi là áp thấp tức là đầu phiên nó kéo lên hoặc có khối lượng mà nó lớn ở trên cái vùng vượt qua đỉnh này thì anh chị em cũng thấy rằng là cái khả năng những cái cổ phiếu này nó tạo ra những cái vùng chúng ta gọi là vùng biến động lớn hay là những cái vùng đỉnh ở đây tại vì nó khối lượng lớn mà nó không vượt qua được cổ phiếu này cũng là một dạng cổ phiếu gì ạ bao cung nhưng nó đây là một cái dạng mà à, bao cung nhưng nó dạng nó không phải là bao cung ờ, một cách à, à, Ờ, một cách tuyệt đối nếu chúng ta nhìn ở đây thì anh chị em nào biết tức là nó có dạng bo cung là gần như nắm giữ hết có một số bo cung thì nó chỉ nắm một phần thôi đây một cái dạng để chúng ta có thể hiểu đơn giản là với cổ phiếu này nó giống như rốt á nếu trong trường hợp khi nó rơi thì nó cũng có thể điều khiển được cái quá trình rơi và nhà đầu tư thường sẽ bị kẹt ở trên cái góc độ nào đó chúng ta thêm vài cổ phiếu nữa đó là nên cổ phiếu này chúng ta cũng thấy là trong khoảng thời gian khoảng bao nhiêu ạ từ tháng 7 đến bây giờ gần như không có lãi nếu chúng ta mua ở vùng này thì Dũng nghĩ rằng là nó cũng cũng không phải là là tối ưu lắm nhưng về cơ bản chúng ta thấy là tư đỉnh đây nó không có lãi trong khoảng độ hai tháng rồi ạ ba tháng à, chúng ta thêm những cổ phiếu như là PHR PHR sao ạ PHR thì những cái cổ phiếu như bạn sẽ thấy là những cổ phiếu dao động lớn như này cứ dao động lớn như này đây chúng ta gọi là dao động lớn lớn như này thì chúng ta hạn chế giao dịch chúng ta chỉ mua những cái cổ phiếu tại điểm này thôi còn khi mà nó tạo chạy nước rút nó có dao động lớn như này dù nó có kéo lên thì chúng ta cũng hạn chế giao dịch nhá hạn chế giao dịch ở những cái cái vùng này thậm chí là chúng ta sẽ mua mua bán đấy là chúng ta để ý và chúng ta cũng để ý trong khoảng một thời gian rất là dài à, từ bao nhiêu ạ từ mùng 10 tháng 11 đến bây giờ thì gần như là cổ phiếu này nó làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian và nó cũng không mang lại hiệu quả cao nếu chúng ta đang phân tích một cách chi tiết ạ cổ phiếu BCC chúng ta cũng nhìn thấy rằng ạ chúng ta nhìn thấy là nếu phân tích một số lượng lớn cổ phiếu thì nó đến khoảng 90 phần trăm các cổ phiếu gần như không tăng trong suốt một khoảng thời gian rất dài đấy ạ anh chị em nhìn ạ đây là đang nói là cổ phiếu đầu cơ nhá một thời gian rất dài gần như không tăng nó tăng là tăng nhịp trước vậy ạ đây là những nhịp tăng tăng trước vậy ạ còn đến nhịp này là nhịp chúng ta gọi là những cái cái vùng đỉnh ngắn hạn cái vùng đỉnh này vùng đỉnh nó biến động rất lớn lên xuống lên xuống như này thì đây là cái quá trình phân phối mà chúng ta nên tạm là tạm thời là tránh xa không mua cổ phiếu này trong cái đoạn này tiếp à, cổ, phiếu này chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đây đây dao động lớn như này cũng cả, chúng ta nhìn thấy cả một khoảng thời gian đây là nền nhá nếu anh chị em nhìn ở đây mỗi hình vai được vai nền tích tích lũy đây chúng ta mua ở đây nhưng khi nó chạy nước rút và dao động lớn như này chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ đây là sẽ dù nó tăng trần nhá dù tăng rất mạnh nhưng nó dao động lớn như này về cơ bản có thể vượt qua cái đỉnh này nhưng đã dao động lớn như này nó sẽ biến động rất lớn nên anh chị em hãy cân nhắc nhá tức là những cái cổ phiếu nó có thể vượt qua đỉnh đây có thể nhiều trường hợp nó vượt qua đỉnh tiếp tục đây khối lượng trần đấy thì dao động lớn anh chị em lưu ý là tất cả những cái đợt như dao động lớn như này đấy có thể nó chạy nước rút mà nó đã dừng giao dịch như này thì chúng ta thấy rằng nó dao động lớn nó có hồi thì chúng ta cũng hạn chế bởi vì nó mua từ những cái nền tảng chắc chắn như này nó sẽ an tâm hơn TIG Đấy, anh chị em có thể thấy mà, bây giờ chúng ta đang tất cả chúng ta đang có khoảng độ hơn 400 anh chị em có mặt ở đây chúng ta nhìn về thực tế xem là khoảng một thời gian vừa qua xem là có bao nhiêu anh chị em kiếm được lợi nhuận nếu chúng ta vẫn đang đưa cổ phiếu ở đây ạ đây cổ phiếu ạ chúng ta thấy là trong khoảng một tháng khoảng một tháng ở đây ạ từ bao nhiêu ạ chúng ta tính từ khoảng độ bao nhiêu ạ từ à, tháng 11 đến bây giờ là cũng bao nhiêu 29 tháng 11 tháng 10 và đến bây giờ khoảng hơn một tháng chúng ta cũng thấy là những cái cổ phiếu này không mang lại lợi nhuận cho chúng ta D HDG Đấy, Dũng đang phân tích cho chúng ta nhìn HDG thì thực tế chúng ta có điểm mua này đây điểm mua bởi vì cái cổ phiếu này nó có giữ rồi không bán ra điểm mua còn điểm mua thêm thì chúng ta sẽ không mua thêm nữa bởi vì cái này dao động lớn nha cái điểm mua thêm không có điểm mua nữa À, dao động lớn nó cũng chưa có cái sự phân phối nhưng chúng ta sẽ không mua điểm thêm nữa thực ra những cổ phiếu nó dao động lớn như này đây giả sử những cổ phiếu dao động lớn như này thì có nhiều trường hợp nó sẽ bị gãy nên nếu trong trường hợp nó bị biến động thì chúng ta nên bán bởi vì như này này với những cổ phiếu mà dao động lớn như này tức là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tham gia rất nhiều thì trong trường hợp để nó có thể tiếp tục an toàn nó sẽ gãy nó gãy xong nó tái tích lũy thì nó tăng tiếp thì lúc này các bạn mua theo kiểu như là gãy xong này tái tích lũy thì lúc này chúng ta mua kiểu này bao giờ cũng là một trạng thái rất là tuyệt vời đấy là à, chúng ta lưu ý Dũng lấy một ví dụ để cho chúng ta thấy rằng cổ phiếu nó lên như này nó bị gãy này đây là cổ phiếu dạng như vậy để các bạn thấy rằng là nếu mà cổ phiếu nó lên như này đây ạ các bạn nhìn thấy không ạ đây là cái trường hợp Dũng cũng mua để ạ sau đó nó bị nó lên này nhưng gặp thị trường chung nó xấu nó bị gãy gãy xong thì lại tiếp tục quay trở lại mua giả sử như chúng ta cần phải bán thì chúng ta quay trở lại mua đấy là dạng cổ phiếu tương tự như vậy ok anh chị em có thể comment cái mà anh chị em like cái tức là khi chúng ta gì à, đang xem Dũng đang chia sẻ tiếp tục chia sẻ chúng ta hãy cho Dũng một like ở phần bên dưới đúng không hãy like cho Dũng một phần bên dưới để Dũng tiếp tục uh, phân tích thêm xem là toàn bộ danh mục chúng ta toàn bộ những cái gì chúng ta đang nắm giữ nó như thế nào nếu anh chị em nhìn về toàn bộ cái cơ cấu danh mục toàn bộ cổ phiếu chúng ta trong thời gian vừa rồi chúng ta sẽ nhìn một cách gì à, khách quan nhất tại vì đây là cái gì à, đây là cái à, phân tích trên thực tế xem là cái dòng cổ phiếu chúng ta đang lãi hay không đấy là cái thực tế rõ ràng chúng ta cũng không phải là à, nên à, rõ ràng là sẽ có những cổ phiếu mà chúng ta cần phải lưu ý HBC HBC HBC chúng ta đang nhìn thấy cũng đây à đây là cái điểm mua của HBC chúng ta cũng thấy là một quá trình tích lũy đây là chúng ta này đây tích lũy này nó, nó mà dao động thì nó phải gãy gãy xong rồi cạn kiệt thì nó mới mua được đơn giản thôi còn khi mà nó đã lên đến trên phía trên này dao động lớn như này thì chúng ta nên tránh xa nó dao động lớn này chúng ta nên tránh xa nhá các bạn có thấy rằng là khi cổ phiếu đã dao động lớn như này giống như một vài các cổ phiếu gì ạ dòng dầu khí này dao động lớn như này chúng ta thấy là những cổ phiếu dao động lớn như này anh chị em có thể lưu ý này những cổ phiếu dao động lớn như này hay là cổ phiếu gác chúng ta sẽ thấy thấy ngay tại vì về cơ bản trong cái này thì chúng ta có thể nhìn thấy nó dao động lớn như này thì chúng ta hãy gì ạ hãy hãy gì ạ không mua thêm và thậm chí là chúng ta giảm bớt tỷ trọng đi đấy là cái để chúng ta học cách nhanh nhất à, chúng ta thêm cổ phiếu như STG S gì ạ TSC Đấy, Dũng biết rằng là khi mà phân tích như này thì anh chị em sẽ thích hơn trong việc à, nói riêng về cổ phiếu đúng không ạ nên à, có thể trong những buổi tới à, có thể vào thứ và một cái uh, giữa tuần Dũng sẽ làm phân tích để cùng phân tích cho anh chị em với góc nhìn của mình như thế thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn nên uh, tránh trường hợp là bây giờ chúng ta nhìn cả một danh mục lớn sau đó chúng ta tổng hợp lại xem là thực tế những cái gì nó đang diễn ra nó đúng thực sự như vậy không đơn giản đấy thôi ạ tức là mọi thứ nó đang diễn ra nó đúng thực sự như vậy không đơn giản để chúng ta có góc nhìn thế thì bây giờ cổ phiếu như này anh chị em thấy là nếu cổ phiếu này chúng ta thấy là Dũng vẫn nói cái trường hợp đầu tiên quay trở lại đấy vẫn quay trở lại trường hợp đầu tiên ạ nó phải siết chặt không ạ tức là biến động lớn giai đoạn đầu biến động lớn sau đó là tích lũy siết chặt nó tăng thế thì nếu cổ phiếu tiếp tục có phải nó như thế nào ạ nó nó, nó siết chặt không ạ đây là mua vậy khi nó mua thì những cái vùng mà nó, nó lên như này là chúng ta này hạn chế hạn chế giao dịch ở trên những vùng này và bây giờ chúng ta nhìn xem là cả một cái thời gian rất là dài rồi cổ phiếu này không cho chúng ta lợi nhuận cả cái thời gian rất dài rồi nó không cho lợi nhuận chỉ có điểm mua duy nhất thôi ạ nên bạn cứ theo đuổi trên phía trên này là rủi ro của chúng ta nhưng càng theo đuổi là càng rủi ro đấy nên ờ, chúng ta chỉ có mua điểm duy mua duy nhất này EGC chả thế EGC chúng ta sẽ xem là thực tế xem là số đông chúng ta đang đúng hay là đang lãi hay là không lãi Đấy, chúng ta cứ xem thực tế luôn ạ à, để chúng ta uh, nhận định xem là mọi thứ nó đang có phải là bây giờ đây chúng ta xem thực tế là số đông đang lãi hay lỗ về cơ bản thì dù là cổ phiếu này giờ chẳng đây điểm mua như này những cái điểm mua như này nó dao động lớn đó. thực ra là những cái đợt mua như này là rủi ro về cơ bản gặp những cái quá trình biến động lớn này mua rủi ro gặp cái cổ phiếu dao động lớn như này rõ ràng chúng ta cũng rủi ro giảm sàn giảm sàn đây mà nó hồi như này thì nếu chúng ta có thì nên bán chứ không phải là mua giảm sàn và chúng ta cũng đã thấy là câu chuyện tiếp theo này chúng ta nhìn thấy là ở trên thị trường người ta đang nói rằng chúng ta đang kiếm được quá nhiều lợi nhuận nhưng rõ ràng nếu chúng ta để ý xem là thực tế là gì ạ số đông cho chúng ta đang nhìn thấy ở đây là gì ạ à? cả một cái khoảng thời gian hàng tháng rồi với cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đây cổ phiếu IGC e chúng ta có cổ phiếu Lê đây cổ phiếu này cũng tương tự như vậy thực ra chúng ta thấy là cổ phiếu này đây chúng ta nhớ một câu chuyện đấy ạ à. tức là cổ phiếu này biến động mạnh nhỉ à? anh chị em hiểu chưa biến động mạnh đây là biến động mạnh này nó phải rũ thì chúng ta mới mua được đây dũng vừa chia sẻ cho anh chị em đúng không ạ tức là nếu biến động mạnh mà nó lên thường là nó hỏng và nó phải rũ nó lên được đây nó biến động mạnh nó rũ mới nó lên lên nếu nó gặp cái cây nến hiểu như này thì chúng ta làm gì ạ những cái nến trồng ngược như này cây nến trồng trồng ngược như này thì đây nó đang dạng phân phối chúng ta hãy hạn chế nhá hạn chế đi ạ hạn chế cái cái dạng này đúng không ạ ok chúng ta thêm nào nên chúng ta thấy là cái cổ phiếu này mua điểm này là ok đúng không điểm này ok nhưng nếu chúng ta đang gì ạ nắm giữ thì những cái vùng này chúng ta không mua nữa không mua nữa thậm chí là hãy gì ạ cân nhắc giảm bớt tỷ trọng đi ạ giảm bớt tỷ trọng nếu mà dạng như này ly cô gì à, cổ phiếu à, Dũng rất thấy rất nhiều cổ phiếu ở đây V C7 cổ phiếu và dòng V mang tích bó cung rất là cao ở đây là cổ phiếu chúng ta cũng thấy là nếu mà đã giảm như này rồi à, cái thực ra là nó rất khó để để những cái cổ phiếu như này có nhiều trường hợp thì nó vẫn kéo lên tại vì cổ phiếu này nó cũng là một dạng bao cung nha anh chị em là dạng bao cung à, thực tế đây cổ phiếu này chúng ta nhìn nếu nhìn một chút thì đây là cổ phiếu gì ạ à? nó giống như cổ phiếu SHB ạ à. sau khi đi một nhịp này nó gì ạ à? nó bị rũ xong nó tăng SHB chúng ta sẽ lấy cổ phiếu SHB để chúng ta có thể thấy được cái cái cái cách mà cổ phiếu dạng đi như này đây ạ đi một nhịp đấy ạ nó tăng và sau đó thì ạ nó cũng có một đợt rũ đấy, đây là những cái rũ và rũ cái này để biến động rất là khó chịu đấy ạ đấy, nó biến động rất là khó chịu của chúng, chúng ta nên chúng ta cũng gì ạ gặp những cổ phiếu này thì đây là cổ phiếu bo cung rất là sâu đấy tức là cái cổ phiếu này nó giống như là vì nó chưa phân phối được hoặc nó yếu tố phát hành nó kéo lên đây sau đó nó gì ạ nó có thể phân phối một đoạn ở đây và nó sẽ không phân phối tiếp và nó tiếp tục kéo ở đây và chúng ta thấy là cái quá trình này nó không tuân theo quy luật cung cầu và vì nó không bán được nên chúng ta thấy là cổ phiếu này nó sẽ gì ạ phân phối ra rất dài đây là cái dạng cổ phiếu gì ạ lên mà không có khối lượng giống như một vài các cổ phiếu kiếu mà chúng ta không biết nên trong phân phối thì nó có rất là nhiều dạng phân phối nên để cho chúng ta sẽ học còn à, chúng ta thêm có lẽ Dũng sẽ thêm khoảng độ một vài cổ phiếu nữa à, dạng cổ phiếu này đây là điểm mua duy nhất ạ và những cổ phiếu mà nó đã tăng theo kiểu dao động lớn này thì sẽ không mua thêm các bạn nhé sẽ không mua thêm sẽ không mua thêm ở trên cái giai đoạn khi mà kéo theo kiểu này tại vì những cái quá trình mà nó gì ạ tăng tốc theo kiểu này là nó mang tính chất rủi ro à, giai đoạn này thì chúng ta biết là dòng tiền dòng tiền của nhà đầu tư một có hai dòng tiền dòng tiền thứ nhất là gì ạ bây giờ chúng ta gửi tiết kiệm thì rõ ràng là nó không mang lại hiệu quả cao đấy là chúng ta thấy là vì dòng tiền mang lại tiết kiệm nó không mang hiệu quả cao nên chúng ta đầu tư cái thứ hai là dòng tiền khi mà chúng ta đầu tư vào gì ạ một số các ngành cổ phiếu như là cổ phiếu ngân hàng nó không mang lại kết quả thì chúng ta chuyển sang đầu tư cổ phiếu đầu cơ thì khi mà cổ phiếu đầu cơ chúng ta mua thắng và chúng ta biết rằng là hiện tại trên thị trường nó có quá nhiều giúp kín họ hô hào nên cổ phiếu nó tạo ra một sự tăng rất mạnh nhưng có lẽ sẽ, chúng ta sẽ đợi uh, phải hiểu rằng là đợi khi mà chúng ta mua cổ phiếu như nào nó mới thành công được chứ còn bây giờ Dũng thấy rằng là nếu phân tích trên khoảng độ Dũng không biết là như khoảng độ 80 phần trăm 90 phần trăm là chúng ta thấy là không có lợi nhuận nếu mà anh chị em cứ xem danh mục của chúng ta thì thấy đây chẳng hạn đấy chúng ta thấy là xong khoảng một thời gian còn một tháng hai tháng ở đây ạ chúng ta nhìn nhá đây là cái điểm mà chúng ta gọi là điểm uh, ngày 25 tháng 10 và đến bây giờ là bao nhiêu ạ đấy 17 tháng 10 17 tháng 12 tức là gần hai tháng rồi cổ phiếu này nó giảm và nó đây của chỉ quá trình hồi đấy gặp cái đỉnh này nó lại gì ạ khả năng đứt tiếp ạ gặp cái đỉnh này là khả năng đứt tiếp nên chúng ta đây là quá trình dù là nó kéo lên rõ ràng là nó không hiệu quả nhưng nếu chúng ta nhìn về cái nền ở dưới đấy nó rũ này đấy nó rũ thì đây là điểm mua đơn giản là đây là điểm mua đây là điểm mua duy nhất còn những cái vùng biến động lớn như này đấy, biến động lớn như này giả sử trong trường hợp có mua thêm gọi là đêm để mua sớm mua thêm ạ tại vì nó lỏng này anh chị em đến lỏng đấy nó lỏng nó biết lỏng lỏng nó rũ nếu nó rũ hết thì nó lên tiếp còn phía trên này là rũ rất mạnh nên cái vùng này là cái đoạn đoạn là ba cái đoạn ba thì khi mà cái cái đoạn ba dao động lớn như này thì cái xác suất để thành công rất thấp Dũng sẽ làm những cái chi tiết về cái này để uh, Dũng mong muốn rằng là giáo dục về thị trường để anh chị em nắm rõ được có một cổ phiếu như là BTS đây là BTS ạ à. thế thì các bạn sẽ biết rằng cái đây là một cổ phiếu mà đây các bạn nhìn đấy đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu này ạ các bạn biết là cái cái cái công ty cổ phiếu này là cổ phiếu gì không ạ tức là Dũng sẽ nói cho cho ai biết là cái cổ phiếu này á cái cái mà cái, cái công ty đó nó chỉ nó chỉ có gì ạ một vài chục tỷ ấy. như có đầu tiên có 41 tỷ thôi ạ bây giờ cái cái vốn của nó nó lên đến khoảng 3.000 tỷ với cái việc mà gì ạ với cái việc mà kéo cổ phiếu lên phân phối với cổ phiếu phân phối và hiện tại cổ phiếu này thì như là ban ban giám đốc hiện bán ra hết rồi anh chị em để ý không ạ ban giám đốc hiện hiện đại mà bán ra hết rồi và cái việc mà nó kéo lên kéo lên tạo ra cái nền kéo lên kéo lên nên chúng ta biết là cái tính FOMO cái cái cách mà chúng ta gọi là tạo lập cổ phiếu này Dũng gọi là đây là công ty có sự tạo lập hay nhất thị trường Việt Nam về đúng không chí Việt á đó là công ty mà nếu anh chị em có đồng ý không ạ tức là một cái nếu bây giờ chúng ta bảo là lãi từ bao nhiêu ạ từ khoảng 450 tỷ nữa bây giờ công ty này nó đã gì ạ lên đến gì ạ cái vốn vừa rồi tất cả nó huy động vốn mà nó tăng lên đến là mấy nghìn tỷ anh chị em thấy thế nào làm gì có thể kiếm được lợi nhuận trong một khoảng thời gian anh chị em sẽ tăng năm ngoái năm năm ngoái nó còn 500 tỷ mà năm nay nó lên đến nghìn tỷ rồi đầu tiên nó chỉ có 200 tỷ thôi ạ à. 200 tỷ thôi ạ sau đó lên 300 tỷ lên 500 tỷ và bây mới mấy nghìn tỷ rồi nên chúng ta biết rằng là thổi nó là thổi khủng khiếp luôn ạ à nên nếu chúng ta hiểu rõ về cái tính gì ạ à, hiểu rõ về cái quy luật của nó thì chúng ta đầu tư uh, một cách gì ạ à, nó sẽ an toàn hơn và chúng ta có thể đầu tư đầu cơ này nọ kia thế thì uh, để chúng ta Dũng sẽ có những cái buổi phân tích đầu cơ đầu tư hoặc là chúng ta uh, um, phân tích cổ phiếu tăng trưởng trong suốt thời gian tới hoặc là một số bạn có hỏi là đầu tư phái sinh thì phái sinh thì chắc là phải làm một buổi riêng nhưng về cơ bản thì Dũng sẽ chỉ là phân tích về gì ạ à, phân tích về những cái gì mình có thôi ạ à và Dũng sẽ không khuyến nghị gì hết để cho anh chị em nắm được kiến thức chúng ta à, đầu tư cho chính bản thân mình à, Dũng sẽ nói nốt khoảng ba cổ phiếu nữa thì ba cổ phiếu nữa đây chẳng hạn chúng ta nhìn đấy đây là một dạng cổ phiếu à, Dũng đã có chia sẻ chúng ta mua ở điểm đây sau khi cổ phiếu này mua lên này đây là giả sử đây à, cái phần này Dũng có nói là bán hết ạ thì bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu này nó kéo lên ạ khi nó kéo lên này không có khối lượng tức là cái cổ phiếu này họ phân phối nhưng họ mang tính chất là phân phối dài bởi vì thị trường nó đang tốt thì họ phân phối theo kiểu cứ dần dần và chúng ta thấy là chúng ta đang nhìn thấy nó giống gì rồi ạ nhìn thấy gì ạ giống gì rồi ạ có nhìn thấy giống rót kìa nhìn thấy rất là nhiều cổ phiếu bo cung chưa EGE e kìa. đây anh chị em nhìn EGE e đây cổ phiếu này này đây anh chị em thấy không anh chị em thấy không ạ khi nó lên này nó tạo ra bo cung sau đó nó kết thúc đấy tức là nó kéo đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi ạ chúng ta cũng nhìn thấy một vài các cổ phiếu khác như là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu um, à, lấy một cổ phiếu gì ở CDO à, đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái dạng như này nó cho chúng ta lợi nhuận cao lắm ạ cao vô cùng luôn ạ đây anh chị em này lợi nhuận qua vô cùng chúng ta trở thành thiên tài và kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng nếu chúng ta không bán dần ra nếu mà dũng ở bán dần ra lại chạy mà sao lại bán dần ra lại chạy và chúng ta cũng thấy là nó sẽ kiểu dạng như này và cuối cùng là nó lại quay tiếp ạ hay chúng ta có thể nhiều cổ phiếu khác như là fit phiếc các thứ nên tất cả cái, cái dạng như này thì quan trọng là gì ạ anh chị em mua anh chị em nắm giữ tỷ lệ bao nhiêu để chúng ta thành công đấy mới quan trọng còn nếu mà chúng ta gọi là tất tay được thì được gì ạ à, thì rất nhiều trăm phần trăm lợi nhuận mất thì có thể mất hết và chúng ta sẽ gặp những cổ phiếu nó rơi giống như là rơi kim tự tháp nên cái này là cái mà khi mà Dũng chia sẻ thì Dũng biết rằng là có sẽ có nhiều số nhóm anh chị em ở đang gọi là làm giá một vài cổ phiếu nào đó vào đây cũng có những cái chia sẻ nó không tích cực thì chúng ta gì ạ cần phải phân biệt ra đâu đó đúng và sai cổ phiếu này nó cũng tăng khá mạnh đây chúng ta nhìn này phía trên này dao động lớn là gãy còn quá trình mà nó lên như này nó dao động lớn như này thực ra rất khó để chơi dạng cổ phiếu này Đấy, nếu mà nó lên cứ lên xuống này rất khó chơi nên cái dạng cổ phiếu này là không có tích lũy thì chúng ta cũng hạn chế đây nếu giả sử đây, mua điểm này là an toàn đúng không ạ nếu chẳng hạn có những cổ phiếu mà chúng ta có thể mua những cái điểm an toàn thì khi nó chạy chạy nước rút chúng ta bán còn những cái đoạn này thực sự là chúng ta sẽ gì ạ họ rất khó để dự tính xem là nó lên lên xuống bởi vì nó có những lớp cổ phiếu mà nó gì ạ nó ta mang tính là gì ạ dao động rất là lớn và đây cổ phiếu này cũng gì ạ đó là cổ phiếu dạng FOMO rất là cao tức là ở đây nó giống như ngày xưa có một vài cổ phiếu tức là nó tăng nó không cho chúng ta vào tức là nó tích lũy xong nó kéo lên một cách như này nó kéo nó khóa hết chúng ta vào và nó cứ kéo kéo lên ạ kéo lên thì bắt đầu nó phân phối ra sau đó nó lại tiếp tục bán rất là mạnh sau đó vì nhà đầu tư gì ạ nhà đầu tư thường là hoảng loạn bán hết ra sau đó lại kéo kéo dạng như này thực tế thì có một cái bài Dũng sẽ phân tích đó là quy luật cung cầu thì anh chị em sẽ hiểu đó là gì ạ nó có một cái quy luật như này bình thường nếu một cổ phiếu mà là nếu chúng ta làm giá chúng ta gọi là gọi là đầu cơ đi ạ chúng ta bỏ ra khoảng một nghìn tỷ thế thì một nghìn tỷ mà để cho cổ phiếu lên khoảng 20 thì sao ạ nếu để cho cổ phiếu lên 20 20 phần trăm 30 phần trăm thì chúng ta rất khó để bán nên ở đây chúng ta để họ sẽ thu gom thu gom giả sử một nghìn tỷ họ mua được khoảng một triệu cổ à, mua được khoảng 50 triệu cổ phiếu thì sau khi họ đầu cơ họ đầu cơ họ đầu cơ kéo lên thì họ chỉ cần bán khoảng độ bao nhiêu 20 triệu cổ phiếu là họ đã có khoản lợi nhuận rất là cao rồi còn khoảng độ bao nhiêu là 30 triệu cổ phiếu thì họ sẽ bán mạnh hoặc là họ cứ để đấy họ là họ làm một cách thì kéo lên kéo xả trong cái lạng đấy tức là họ bán hết ra họ kéo lên kéo xả đấy là cách mà chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ họ không nhất thiết phải bán ra gì ạ 50 triệu cổ phiếu họ chỉ bán ra gì ạ chốt lợi nhuận của 20 triệu cổ phiếu đến 25 triệu cổ phiếu thôi còn một nửa họ để lại trên thị trường thế đấy chính gọi là cách là tạo ra một cái triệu chứng FOMO rất là cao thế thì uh, uh, trong thời gian tới Dũng sẽ gì ạ à, bóc tách toàn bộ những cái này để cho chúng ta học chúng ta nắm giữ được hiểu rõ được cái chu kỳ hiểu rõ được uh, ờ, VSA là gì và tại sao chúng ta lại như vậy và Dũng sẽ đưa tất cả các trường phái vào để anh chị em Caslim này đầu tư tăng trưởng khác nhau VSA và các nhiều trường phái khác thì để chúng ta lựa chọn à, Dũng chỉ tập trung vào chia sẻ kiến thức và sẽ có những buổi ứng dụng vào thứ sáu hàng tuần thứ sáu hàng tuần là Dũng sẽ chia sẻ về gì ạ về các cổ phiếu để anh chị em phân tích hoặc là nếu trong trường hợp mà cho phép nữa thì Dũng có thể làm một video vào thứ ba chiều thứ ba hoặc là giữa tuần có thể thứ ba thứ tư Dũng sẽ phân thông báo sau thông báo sau nhưng về cơ bản thì ờ, Dũng biết rằng là nếu trong đợt này Dũng sẽ mang các cổ phiếu chúng ta ra phân tích chi tiết thì anh chị em sẽ là người người nhận ra luôn được xem là thực tế là cổ phiếu nó đang có lãi hay không thực tế là cổ phiếu nó đang như nào thì chúng ta tự nhiên chúng ta nhận diện ra nó dễ hơn thay vì uh, chúng ta thấy là à bên kia tôi kiếm được tôi kiếm được tôi kiếm được nhưng thực tế khi mà dũng lọc cổ phiếu lọc cổ phiếu hết cổ phiếu thì cái sượng cổ phiếu để, để có lợi nhuận để có kết quả nó khoảng độ 6 đến 7 cổ phiếu khoảng 6 đến 7 cổ phiếu nếu chúng ta mua là có kết quả và số đông là không có kết quả anh chị em cứ lọc cổ phiếu anh chị em sẽ thấy có những cổ phiếu mà nó nó nó chạy mà theo kiểu như nó chạy kim tự tháp rơi xuống chạy rơi xuống chạy thì dũng không nói nhưng để tạo ra những cổ phiếu mà có kết quả tạo ra lợi nhuận bền vững thì nó cũng không nhiều lắm một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối hôm nay mong rằng anh chị em ủng hộ Dũng bằng cách gì ạ cho Dũng một like và nhớ là hãy bình luận anh chị em bình luận bằng gì ạ hãy chia sẻ những bình luận và à, anh chị em mong muốn cái điều gì tức là mong muốn là Dũng chia sẻ cái nội dung gì à, chẳng hạn như bạn nào đó à, chia sẻ về nội dung về phái sinh thì Dũng sẽ chia sẻ về như à, à, kỹ hơn về phái sinh và Dũng chia sẻ về tổng quan đấy ạ để anh chị em có thể nắm rõ được hoặc là một số anh chị em chia sẻ về à, lĩnh vực như mang tính chất là à, bất động sản bất động sản thì Dũng à, có kết hợp với bạn à, một số bạn à, trong chuyên gia bất động sản thì chúng ta sẽ gì ạ cũng chia sẻ nếu không có gì thì ờ, tối ngày mai tối ngày mai tại vì tối ngày mai là bạn ấy có một cái chương trình học thì Dũng đang cũng uh, uh, sắp xếp nếu mà được thì tối ngày mai Dũng sẽ tiếp tục gửi đến một cái livestream uh, về về chủ đề đó là gì ạ lạm phát thì có nên đầu tư về bất động sản hay không xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em các bạn vào những video tiếp theo xin cảm ơn à, quỹ à, có một cái câu hỏi bạn là ITA nay quỹ vào nhiều mình có nên vào không thì à, Dũng sẽ phân tích à, một cái cổ phiếu cuối cùng cho anh chị em nha ITA đây là cái trạng thái mẫu hình này là mẫu hình kinh điển của quá trình hay bị rơi có thể nó đúng với cổ phiếu này nhưng khoảng độ 90 phần trăm 98 phần trăm là cổ phiếu như này nó hay bị rơi rơi thẳng đứng nhá Dũng lấy một cái ví dụ như này để cho chúng ta KSB đây là cổ phiếu mà Dũng kiếm được lợi nhuận rất là cao trong năm 2010 17 16 đây ạ đây là cổ phiếu này đây là quá trình mà chạy nước rút ạ và nó kéo lên ạ kéo lên tạo ra một cái nhịp như này và nó rơi ạ rơi rất nhanh đây là cổ phiếu này cổ phiếu chất chất lượng đấy ạ rất chất lượng và kết quả báo cáo kinh doanh nó nằm đấy nhưng nó giảm nó vẫn cứ giảm bình thường còn ờ, cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng sẽ biết rồi là ờ, CTM CTM CTM đấy ạ Đây, cổ phiếu này thì nó rơi ờ, một cách thẳng đứng luôn ạ nó không cho chúng ta bán ra à, cổ phiếu thứ ba thì có lẽ cho chúng ta một cái cổ phiếu giống hệt như này luôn ạ BMC BMC đây là những cổ phiếu mà Dũng mua thực tế đó, không phải là à, Dũng nói theo lý thuyết ạ đây là cổ phiếu BMC cổ phiếu này Dũng cũng tham gia vùng điểm này đến đây bắt đầu Dũng bán bán bắt đầu bán ra dần ra và cổ phiếu này sau khi biến động lớn ở đây Dũng bán hết và cổ phiếu này còn tiếp tục tăng ạ vượt đỉnh tiếp tục tăng sau đó nó rơi một cách tự do Đấy, anh bạn nào đang muốn mua thêm ITA e thì đây là cái cách mà chúng ta chắc chắn là chúng ta đang vừa được vào các nhóm quỹ là đang là là quỹ đang mua nhiều mọi thứ đang mua vào nó tốt nên tiếp tục mua hoặc là chúng ta có thể nhìn ngay một vài các cổ phiếu ngay ở đây nó không chạy theo kiểu thẳng đứng như này Đấy, chạy đứng thẳng đứng như này thực tế là những cái cổ phiếu này nó có lịch sử gì ạ Đấy, nó chạy thẳng đứng này và nó cũng có sự biến động kéo lên giống như ETA và sau đó thì nó rơi và chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này nó mang tính lịch sử hết đấy lịch sử hết và một số dạng trước nó cho chúng ta khóa hết chúng ta lại đấy. nó khóa cho chúng ta lại và sau đó nó rơi chúng ta không bán được và đến một thời gian chúng ta quên đấy rất nhiều anh chị em sau một thời gian lại quên lại bắt đầu cảm giác là không có vấn đề gì cả và những cái cái cái này là cái mà chúng ta lại tiếp tục trả giá và trả giá rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta không biết là cổ phiếu là tốt hay là xấu à, xin chân thành cảm ơn anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong tối hôm nay chúc anh chị em có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bình an hạnh phúc và nhớ rằng gì ạ hãy xem à, hết cái video này và hãy à, comment vào những cái gì mà anh chị em mong muốn để Dũng tiếp tục có những video chia sẻ cho chúng ta xin cảm ơn rất nhiều